Hôm nay ngày mấy ha? Một tay hả? Mấy đây màu ha, một cái tháng 10 22 rồi Ở trên núi có mớ cái chảnh nữa Bỏ trên núi chạy xuống đây đứng quay cây đồng nghề chị ở đâu chị ở đâu à, về hả có chị nào ở xa tới đây mấy em gầy ở trên cái điện thoại mà số ở trên mạng á em không có trả lời để cho ta bớt cái tới từ từ từ từ cái ờ, khi cái núi nó mở cửa lại mình mới thông báo còn ai mà bắt đất dĩ cứ tới thì cứ việc tới tới gặp ngoài này còn cái núi mà mình được lên ngồi á, thoải mái á, chưa đâu chừng thời gian cũng lâu á phải sửa lại phải làm cho thành phố nó vui ơi Bây là Phật Sao con chỉ vậy giữ gìn sức khỏe Tại vì cứ coi không buồn ngủ Coi xong rồi bắt đầu vậy đi làm luôn <laughs> Trời ơi Mà <laughs> đi làm cũng khỏe bình thường tức ờ, thì lâu nay ờ, nó cũng vậy đâu có tin gì mới mình chỉ biết ờ, cập hả à, cập nhật tin tức của thiên đình á, thì mình chỉ biết là giữa nga với ukraine á nó sẽ đánh qua cái trận mùa đông này nữa dữ dội nữa lúc đó mới kết thúc <laughs> thì nó, nó sẽ có một trận mùa đông bão tuyết thì biết vậy chứ còn chuyện à, cái ngày tận thế và cái ngày mà để à, thế giới này trở lại à, bình thường á trở lại giống như mình không có sống như hiện giờ mình hiện giờ giống như mình không có bờ bến nào hết ai cũng phải lo ai cũng phải uh, uh, tính coi gì công ăn việc làm rồi uh, nước Việt đi về đâu bom nguyên tử nổ hồng đúng không rồi ở bên kia um, quỷ diệt quỷ từ từ tới mai diệt ma rồi Phật mới xuất hiện được à, thì à, nó sẽ đi từng lớp từng thứ nhưng mà cơ vận á, là trên báo là đi đúng khớp rồi bây giờ chỉ cần giống như à, một cái vở kịch vậy đó nó phải diễn ở màn này tướng cướp bạch thả đường ăn cướp thì xong rồi cái bắt đầu à, bà, tới màn kế là bà thái đường bị bác đại khái từ từ mọi giờ là cơ vận không có thay đổi nữa mà chỉ có đi theo từng từng thứ tự để cho nó hợp cảnh của thế gian của mình à, tức là trên đó là như cha ngồi là đạo diễn phải không sắp xếp chuyện đâu ra đó hết nhưng mà mục đích cuối cùng rồi là mình không có nhiều người chết giống như Việt Nam bây giờ bảo miền Trung á là do mình không có chiến tranh thì phải chịu cái này mình không có bom nguyên tử thì mình phải chịu con covid tức là mình phải thay đổi thì mấy cái đó thì nó là không có bom nguyên tử là từ đầu á, là ở trên nói những mười mấy năm về trước á, báo kiệt biết á, là sẽ có bom nguyên tử nhân loại mình nó giống như trở lại thời à, thời à, giống như có phim vậy đó à, phim à, mà đồ đồng đồ đá gì đó nhưng mà sau đó thấy thấy mình nội mà cái xây cái xi măng này thôi là cũng cả mấy tháng chưa xong cũng chi xây bao nhiêu thành phố đẹp thượng hải hay new york sài gòn bây giờ cũng đẹp không hà nội cũng đẹp mà lại bị bom nó dội thì thôi biết chừng nào mới xây lại nên bắt đầu mới à, làm mặt dày mới xin khánh cha <laughs> thượng đế ờ, đầu gói cũng phải à, chai nữa <laughs> mới phải lại đúng không lại từ từ ghế trên lúc đó ngay ngay cái bữa đó năm 2018 mấy chư Phật ngồi trên bầu trời đông lắm phóng hào quang xuống nó thằng con này à, thương chúng sanh quá cho nên à, có mấy vị chính là hứa là không có bom nguyên tử cho nên ngoài nói cỡ nào chuyện nó không có bom nguyên tử à, Phật không có nó gạt mình giống như Đức Thầy á, mấy trăm năm nay Đức Thầy cũng là ngày chân trình cũng không có gạt mình Ngài sẽ trở lại thế gian để mà lập lại cái nước Việt ổn định lại Rồi tất cả những uh, những người mang sứ mệnh đó, là Phật Thánh Tiên á, mà họ cũng mang sắc phàm như mình nha nhiều lúc trong này là tiên thiếu gì nè tiên nữ rồi nhưng mà những ờ, bên con quỷ á, nó cũng mang thân người như mình luôn nó còn đẹp trai hơn nữa nó còn khôn hơn nữa nó lanh hơn nữa nhưng mà cái tâm nó là tâm quỷ thì nó cũng sống chung với mình giống như uh, trong mấy uh, mấy mấy trăm đảng viên của bộ chính trị Việt Nam mấy ông có quyền đó nghe mình không phải nói bốn triệu bốn triệu là công ăn việc làm mình tính không có tính là vậy mình tính những người mà tạo nghiệp cho nước Việt á là những người có thẩm quyền á trong đó cũng có chư thiên xuống à, ờ, quỷ với chổng nhưng mà cũng cha cũng cho những chư thiên lòn lỗi trong đó để từ từ để làm sao á gọi là biến chất á ví dụ như giờ à, mấy ông công an mấy clip lên bữa quýnh mấy đứa nít phải không tự vì họ không có không có huấn luyện giờ họ mặc cái áo đó họ quên <laughs> thì khi cái tâm sân lên rồi cái quên quýnh cho đã tay à, tâm ma mà đó, nhưng mà khổ hơn cái là giờ cả thế giới lên án chưa có quốc gia nào vậy đúng không quýnh mấy đứa nhỏ quýnh kiểu như muốn giết người đâu có được thì à, trong đó cũng có chữ thiên xuống để mà giống như làm cái thắng ra nhẹ nhàng đâu biết mà mốt áo vàng đổi thành áo trắng cảnh sát áo trắng hoặc cảnh sát áo đen như kiểu mỹ thì sao gọi là biến chất cứ vận đi nhiều kiểu lắm kiểu sập cái một hay là kiểu uh, từ từ sập cái một thì những nước việt nam sẽ chết rất là nhiều nên trên không có muốn mình chết tại mang thân người là cực kỳ uh, hiếm khó lắm đó. khó mới mang thân người mới là chuyện kia ở trong cái building này nè là lâu nay đã thấy rồi là bảy con ma luôn bảy con ma mỹ lúc đầu á nó ở phòng trong này hồi xưa là ở phòng đó là có dù ở trỏng làm việc đây tại cái building này bỏ trống khoảng bảy tám năm không có người ở rồi hôm lét nó vô nó quậy tùm lum hết nó ăn cắp đồ không có gì mà nó không lấy rồi cái để chống thì ma vô ở bảy ma mình đang nói <laughs> chuyện là là thân người vô thường nha bảy ma tỷ phú luôn mà nó bị handicap mới hôm kia sư phụ vô đuổi nó đi nó thứ bảy này tao tụ hợp bên này tụi mày đừng có ra phá người ta cái đuổi nó không chịu đi cái áo đầu vô bắt đầu mới ngồi đuổi nó chiếc xe anh bắt hai người đuổi cái rồi bây giờ tao thưởng cho mày à, hai bịch mì gói <laughs> thấy bịch mì gói gãi nè nhưng mà mấy người đó là người mỹ mỹ nó là tỷ phú nhưng mà khi họ chết họ hay này kép họ cầm gậy à, đi xe lăn họ là ngồi trong phòng này vô chỉ họ ngồi đóng trọng cho nên uh, <laughs> uh, bữa giờ sư phụ có đuổi là tự từ bi mà đâu có đuổi tại ma sư phụ coi ma cũng như vậy thôi mà đồ mà nếu mà không đuổi họ đó họ ra họ phá mình đây giống như building chùa đó cũng nhiều lắm thì mời họ đi gãi đoạn cho họ mà thấy họ đi cũng tội nghiệp không biết bữa nay giờ tấp vô đâu nào ý mình muốn nói là khi mà họ còn sống khi mình còn sống mình còn sống mình ngồi đây mình hiểu được chuyện à, trên trời và đồng thời mình biết dưới đất là chuyện vô thường dưới đất là giả chuyện trên trời là thiệt đúng không còn sư phụ là người thiệt mà người vô minh á người người ngu mà cực kỳ ngu á thì nói sư phụ là ảo nhưng mà sư phụ nhìn thấy họ là ảo cho nên ai, ai ảo ai thật thì đợi đến lúc qua hồn lìa, lìa khỏi xác thì mới biết ai ảo ai thật đúng không thì bởi vì phật nó nói cái đó vô minh là ở chỗ đó chữ vô minh nó quá nhẹ nhàng hồi bữa hả mình giải thích là ngu giết cha giết mẹ hay đốt chùa hay ờ, đập tượng phật thì là cái ngu nhỏ đi ăn cướp nhà băng là bị năm 10 năm là cái ngu nhỏ xíu mà cái ngu á, mình không biết là khi cái hồn của mình á nó rời khỏi xác cũng giống như bảy cái dòng hồn mà ở trong cái building này hồn kia đó bây giờ á, muốn ngồi đây cũng không ngồi nghe được nữa muốn hiểu muốn hiểu cõi trời muốn đi về cũng không có về được thì trong kinh khải quyền chúa mới nói là sàng lọc là vậy họ không có được sàng lọc họ mới đi dắt dơ dắt dưỡng mà kinh phật mình gọi là cô hồn các quỷ tại vì lúc họ sống họ là tỷ phú khi họ chết họ không, không mang thân người nhưng mà cái tâm thức của họ gọi là là cái ý niệm vẫn đói vẫn thèm vẫn khát vẫn cần có một cái sự ờ, tình thương sự đùm bọc cần có cái à, nơi để mà trú thân chứ họ đi lãng giảng ngoài này á, lỡ mà sắm xét rầm rầm quýnh là sao mà ma nó cũng như người mình nó có ma ma mà không có bị handicap ăn hiếp ma kép nữa ồ cho bỏ nó ăn hiếp dữ lắm mình đây á, mình có cảnh sát bảo vệ còn bên kia cũng có mấy ông thần nhưng mà mấy ổng cũng đâu có cũng bận như mấy ông cảnh sát vậy đó ở nghĩa địa cũng vậy mấy ma việt nam mình mà chết vô á phải tại cho cái nói chung là mấy khu riêng của mình là tự vì á ở bên kia họ lúc mà thì cúng cho ông anh á mấy ma mỹ nó đè mấy ma việt nam ra nó dành ăn nó đói dễ sợ luôn á vừa gai mà mở mắt ra thấy quảng hồn á thì trở lại câu chuyện là mang thân người bảy ma mới hôm <laughs> kia bị đuổi đi đuổi đi mình cũng tội nghiệp lắm mà không đuổi không được tại vì bữa nay hôm qua à, chiều hôm qua là vô kiểm chứng là nó đi rồi huống hồ ở bển mấy đây ca thân trước sân sau tiền của như đóng chuyển qua mỹ mấy chục tỷ làm gì bỏ chứng bệnh cái này xong cho à, vô khám bác sĩ ra tờ giấy là xong mặt uống rượu quan trọng nhất con người của mình á, mỗi ngày á, mình mạnh khỏe và đồng thời mình đừng có tạo nghiệp tại cái linh hồn mới gọi là vĩnh cửu nha không phải cái xác mình không có vĩnh cửu nhóm giờ kiệt ngồi đây nhưng mà kiểu biết ban đêm chuyện về trời hay là đi về nhà hay là làm mấy chuyện kia nó vô thường lắm nên bây giờ mỗi lần mà đói bụng cái mấy người đi trong hãng nói ồ anh ăn à, này ăn kia mày có gì mày cứ đưa lẹ cho tao mày đi ra mai sau lên mày sớt cái máng cơm của mày ra đây ăn cơm không cũng được nghĩa là mình nghĩ nó vô thưởng nói là không không mình không phải là nó không biết ngon biết dở thật sự là no là đủ rồi quan trọng là làm sao mình làm cái gì mà để lại lưu truyền cho nhân loại mở ra cái hãng này là vì à, cái kỹ nghệ di mạch á nó đang nóng bỏng Intel nó bỏ ra 100 tỷ thì MC là Đài Loan là cũng là khách hàng của ông này bỏ ra nó, nó đem mấy con chip về Mỹ chứ thương vụ đâu có ham tiền đâu mở ra mở cái này nè mà chưa mở ra nữa là ký hợp đồng bỏ vô một năm cái trăm triệu nghĩa là cái này là cái đầu tàu của di mạch còn cái hãng chính là nằm đằng kia Nên bữa nay mới sửa chữa lại đây mới đổ xi măng này nè mình không phải nói là mình không còn một trăm phần trăm không cần tiền nhưng mà cần với đồng tiền chánh đáng và cần đồng tiền để mà là mua những cục đất mua những cái tượng một cái tượng mẹ tượng cha mới mua cho Houston á là gần à, một trăm mấy chục nghìn một cái chưa tính tiền làm cái bệ đặt lên nữa tiền chuyển từ đây về Houston nữa khổng lồ luôn đá bằng cẩm thạch trắng mà sáng cho nên mình phải tính trước mà mỗi cái tượng làm cả năm mới xong lần đầu tiên thượng đế sẽ giá lâm Houston <laughs> mình phải đặt thì mới có thì ngày mà mua đất cái bữa hổm mấy tháng trước là đã làm tượng rồi thì khi mà cha mẹ mà ở ngay chỗ nào á là cái vùng đó nó sẽ là bình an bao nhiêu chư thần chư thiên đó đều gia hộ dân ở đó cái dân Houston á họ biết tu họ có phước á nhưng Kali này thông minh quá thành khôn thành ngu đức thầy nói khôn quá là thành dạy là vậy đó cũng có một số hữu duyên hiểu được tội nghiệp bảy dòng à, bữa đi tiễn đi có hai gói mì hai gói mì à, đọc kinh nó biến quá ra thành ra mấy nghìn gói mì à, mì việt nam kia mì gì ta hả hảo hảo hả cầm hai gói mì gói <laughs> bẻ ra nát dục rồi nó ăn mà thấy tội nghiệp mà trong khi nó sống là tỷ phú nó ăn steak với lobster rồi à, rượu đỏ rồi không mà khi chết thì ờ, khi họ giống như mấy người này ở nơi sinh hôm á bị chết không có giảng sanh không có được về chúa cái họ cứ tụ lại cứ nghe là họ bị ăn hiếp họ bị mấy ma mà đi đứng được á ăn hiếp họ họ mới tụ lại thành một cái group gọi là ma handicap bảy người handicap hết luôn <laughs> ngồi chảo tại vì à, phía bên chùa á nó có cái triệu dông là ví dụ đi đâu thì những con dông nó cũng rất là thương nó tới nhưng mà nó bất kính lắm khi nó tới bảy dòng hầu an cũng cản họ nhưng mà bảy dòng hầu an cản họ đó là tới nó cũng cần giống như à, cái điện thoại của họ hết pin họ xin chạc một chút gì đó họ lu mờ lắm thì à, nó làm cho hụ mất cái điển để nói chuyện tại nói chuyện này từ sáng sớm như ờ, thường ngày á nó liên tục cái máy ở phim đâu dám ngừng tại đâu có biết edit đâu nói 8 tiếng hồ không phải người thường nói có lúc người kiệt ờ, nói nhưng có lúc thì chân ờ, mệnh nói mà bên kia mấy anh dông nó in rock nhiều quá nó vô nhiều thì nó không có nhảy ra những cái cái ý tưởng á ý tưởng là điểm nóng chút có lòng tham mà thì thôi bác xin bác cũng là con trời nhưng mà con thuộc dạng à, à, sắp sắp <laughs> nghĩa là dạng à, xa mà chưa tặng con là có bằng 25 cái bông sen là là những cái tiền kiếp gần 90.000 năm tái sanh những kiếp con đã tu rồi con đã đã tu xong rồi kiếp này không có đủ thời gian cho nên cha mẹ mới cho mang nửa đời nửa đạo vậy đó để mà nói chuyện một cách bình dân để cho ờ, những ờ, ai mà có hữu duyên á thì uh, hiểu chứ còn mà nếu mà thầy thì bây giờ mình có có chịu thầy rồi thêm một cái áo vàng nữa nhầm nhò vậy thêm cái áo đời nhưng mà người đời không có dính người đời mục đích tất cả chúng ta để gần gần đây cho nghe tiếng này quay dính dính rồi ờ, hay quá ha <laughs> dễ hả dễ ok ôi vậy phải quay cái kem rồi đây rồi đây rồi đây rồi đợi, đợi. no, no, no, no. Rồi, rồi mới quay cái, cái này nè, rồi sư phụ mới thấy Vậy đó Này, mới sư phụ nhìn thấy Cao quá sư phụ À, đây, đây, đây tôn giáo hôm nay hôm nay mình cái tôn giáo này gọi là thiên tăng từ ở trên cõi trời có nhiều nghìn năm mới trở một ngày trên trời là bằng ở dưới này 100 năm mà ở này nó có trên trời cả mấy nghìn năm ở trên trời cũng là có cái đạo thì lần thứ đầu tiên là ở cõi tầng trời đâu xuất thiên của Phật à, như là hôm nay xuống thế gian nó lại lần thứ hai cho nên cái mà gần đây á mấy sư phật mấy sư vị á mới kêu làm cái xịt tiếng kịch để mà cho mỗi mà con của thượng đế á, có có sự à, như là nhận dạng với nhau để mà ra đường nó thông cảm để đâu nó ra đó chứ không phải mà nói gió thoảng mây bay đúng không tại con người của mình mỗi ngày đều có cái quên chứ không phải là do cái cái gì à, ngã mạng hay là tự cao hay là phê hay là kéo uh, gì trên không phải tức là lệnh tự trên đó nghe mới ra cái chương trình để mà mình làm cái à, cái uh, cái giấy chứng nhận gì đó ở trên trời rất là nhiều đạo à, giấy chứng nhận chờ đi chứng nhận là này Đó. con của ông trời như là cái cây cái thân cây bự lá rụng về cội cha là cái thân cây cứ mấy nghìn năm ra cái đạo đạo à, hồi giáo đạo do thái giáo mấy nghìn năm mấy nghìn năm có cái đạo mới ấn độ giáo rồi tới phật giáo hai nghìn năm trăm sáu mấy năm trước rồi hôm nay hôm nay đến à, sẽ có một thời vàng kim mấy nghìn năm sau thì tất cả tôn giáo sẽ nhập lên một đạo thiên tâm sẽ thống nhất tất cả các đạo trong tương lai để mình mình không còn thánh chiến nữa thì là như lá rụng về cội yên vậy thôi à tại vì đạo ông trời hồi xưa mình ở nhà mình đó mình ra sân mình lại cái lon mà mình đâu biết lại ai cha mẹ hôm nay cha trời mẹ đất nhưng mà học phật thì người công giáo họ mới biết là có linh hồn mới tái sanh cái người ông sao chiếm gần nửa quả địa cầu này mà họ không biết có linh hồn tái sanh người hồi giáo họ cứ nghĩ họ giết người là thượng đế thưởng cho họ 500 cô gái đẹp nó không có chuyện đó cho nên vừa không mất lòng ai hết dung hòa mọi thứ thì ở trên trời á hội đồng chư Phật với thượng đế á, mới đã đồng ý là cho hộ xuống trần để mà lập ra cái đạo này cũng như là là một cái uh, truyền tin xuống vậy đó lá rụng về cội về với chân của cha về với mẹ cho nên cái đạo này sau này sẽ độ hết tất cả thế gian này để đưa tất cả các quốc gia các nguyên thủ quốc gia mà cùng đạo với nhau họ đâu có đi giành đất ờ, đánh nhau hung dữ nữa còn riêng cái cái sắc phàm này tuy là không có mang áo vàng tất cả các thầy các ông cha các đức hồng y tất cả các tôn giáo những cái ờ, công thức để mà thanh lọc của thần hồn mục đích là gì để diệt trừ tham sân và si đúng không tất cả nhưng người này đã diệt rồi thứ nhất không còn tham tiền nữa thứ hai sân không phải lâu lâu la mấy tử lớn tiếng là để cho họ có cái ghi nhớ thôi chứ không có biết sân biết sân mà mình không có ngồi chỗ này đâu cái chùa 17 triệu mà cái chạy vòng vòng bữa giờ á không có biết sân nữa xây là đó mấy vị biết rồi đó mê gái mê này mê kia là không có ở ngoài kia nhân loại còn ít nhiều bị ba cái này rất là nhiều cho nên cuối cùng không cần biết đạo nào ai giữ đạo đó nhưng mà làm sao cái mục đích tu là làm cho cái tâm mình nó tốt là được mỗi ngày con người của mình vui là là được vui mới tu được nha bảy cái vong hồn ở cái trong cái này hồi bữa đuổi đi cả buổi tối suy nghĩ cũng buồn dùm cho họ ông thổ địa ở đây á, thì ổng ờ, cũng có ờ, giúp cũng có nói chuyện với ổng thì mấy nhân viên bắt đầu qua đây làm thì họ cũng như người phàm thôi họ cần có sự chú ý cần có ăn uống họ sẽ tạo ra những cái hiện tượng lạ và họ làm cho người ta bất an bất an nghĩa là đầu óc clear tỉnh táo sáng suốt không cứ uh, làm biến hay là bỏ bấm cái máy mà không có chú ý đặt cái rầm cái, máy mấy trăm nghìn <laughs> đi thùng rác liền đó. thì đó là những cái mình mỗi ngày mình bất cứ ai chúng ta đều có đụng chạm với dòng linh hết ít nhiều mình đụng khoảng mấy chục người cũng có đó ở bên chùa chị bảy chị lan với ờ, đệ tử này là bảo đảm dính nhiều lắm đi ngang họ nhiều lắm họ không có làm gì mình hết tại vì nếu mà mình có cái hào quang sáng á mình biết tu tập á là họ không có làm cho mình ảnh hưởng cái ờ, cái suy nghĩ của mình họ không có làm cho mình ờ, đi gì nhức đầu hay là lạc miệng hay là à, cảm thấy à, à, à, giống như à, dễ đãi làm biến à, mình không có mình vẫn bình thường nếu mình biết tu tập còn mình mà không có biết tu tập nếu mình không có đeo à, mình nói cái này thì ta nói mình hơi à, truyền truyền riêng không có đeo à, cái dấu này hay là không có biết đọc lăng nghiêm hay không đọc chữ đại bi là mình đa số người, người đời bị cái đó nhiều khi nhất là những người đi về Việt Nam thần thông họ ghê lắm thời nay á chỗ nào có Phật là chỗ đó có quỷ nha bà con quỷ quỷ quỷ um, bự luôn á quỷ gọi là có cái có cái sức công phá mạnh á chứ không phải là ma bình thường mấy cái mấy cái đồng tiền mình thủ giết trên tay là chỉ chỉ mấy ma kiểu handicap này rồi thôi còn thứ thiệt á mấy đó không có quớt à ờ, nó đeo cũng không có vớt nữa đó à, tại vì nó nó là thuộc dạng quỷ mà mà nhất là ở bển á mà nó mấy người việt kiều mình về á mình dễ bị dính mấy cái đó lắm cho nên việt nam cẩn thận mà khi bị rồi thì ờ, <laughs> về mỹ từ từ gỡ nhất là ăn uống ăn đồ ăn của ai cái người bỏ mình chẳng có ai chứ mấy anh em dòng họ mình không à tại vì họ cứ uh, vô minh họ cứ bị ta dụ nó ờ, mày làm cho mấy chị mày thích mày đi mày muốn xe bc mày muốn xe ờ, bốn bánh gì đó là chị mày mua đại khái nó chỉ nghe suối thôi là mình cũng mệt đó. bỏ vô đồ ăn làm sao ba cái ngải nó trọng mày về khó thiệt á ba cái đó trong nhóm mình đại tử mình có người đang bị nè khi khi cái thành thông của quỷ á, nó có cái điểm của nó khi nó điểm của nó là cũng giống như mình nó dạng giống như ờ, mùi dầu thơm đúng không mùi dầu thơm thì cái thiên thì mình tới gần thì mình thơm lây đúng không thì họ có cái mùi của bên tà thì khi dính cho người mình á nó rất là lâu ra cho nên bữa có dạy á là mình phải ngồi thiền để mà mình ra với mỗi sáng á tại vì mấy cái âm khí á, nó sợ mặt trời á sợ mặt trời mình ngồi ngồi đây bắt ấn gì trưởng ra rồi, rồi nhìn mặt trời <laughs> tức là mình trưởng chừng 50 lần thì mấy cái đi gì mấy cái à, đó nó từ nó ra <laughs> giải thiền thì biết ngồi thiền rồi phải không với lại ngồi thiền để mà đẩy nó ra tại khi ngồi thiền á cái à, energy mình nó flow vòng vòng cái à, cái hào quang mình nó sẽ chạy vòng vòng ở bên cõi vô hình á điển nó tùy theo điển tà nó mạnh lắm mình gần mấy cái người mà cực tà đó mình chịu không có nổi rồi à, mình gần mấy người với ma rồi á thì cũng mình cũng phát hiện liền được thì à, là có nhiều nhẹ nhẹ thì thấy óc nó hơi lạnh lạnh đúng không nhưng mà có người mà gặp mấy con ma mà nó gọi là gần thành tinh á thì mình cảm thấy ấn lớn rồi đó không tức là cái nó cái sức của nó mạnh mạnh lên chút vậy đó ở bên đó bên chùa đó lập cực kỳ luôn nhiều lắm hôm nay mình ngồi đây không có bị nè cảm thấy thoải mái hơn á chị thấy không à, chị bảy có kinh nghiệm quá à. chị sống với ma quá lâu năm chỉ gần cái gì nó ôm um sùm hoài ta cũng cần có có sự chú ý và họ cũng cần có quan trọng mấy phật tử mấy bác à, mấy bác hiện giờ mấy chục năm tu tập ở chùa cũng cần có dẫn sự tu tập tại cái thói quen mà tu mà tu cờ gù cờ gạch như lâu nay chị hay nói trên mạng á là không có dự án xanh gì hết cứ lên bàn thờ có cái hình nhỏ nhỏ trên đó đó người nào cho tiền nhiều thì mấy ông thầy bệnh đưa cái hình bự chứ không nhưng mà cũng là con ma thôi với cái hình nó đâu có tính ma bự ma nhỏ đâu à, nhưng mà ai cho tiền mấy ông nhiều ông để hình bự thì tụ ở phía sau à, chỗ cái nhà ăn vòng vòng á để coi chị bảy nấu gì dư á thì họ vô họ ứng dụng mà lâu lâu á mình cũng cần tổ chức khóa tu giống hiện giờ đang khóa tu phải không lâu lâu cũng phải là sáng hối thì họ họ cũng dựa vào cái chùa họ tu tiếp những phật tử mà đang sống tu thì họ dựa vào đó họ tu để họ có lực thì bà nó mở khóa tu bữa giờ 10 ngày đúng không thật sự người dương của mình á là mình ngồi thiền 10 ngày với ông thầy vị bản á bán hiện bản á thiền ma cũng ngồi kế bên nhưng mà cái người dương của mình á là mình có cái thân người thân tứ đại mình thích được khí dương thì cái à, cái năng lượng và cái à, trí tuệ của mình nó tăng lẹ hơn con ma nó là vô hình nó không như là một cái software mà nó muốn hút năng lượng mãi nó cũng được nhưng mà thí dụ như người người dương của mình á, được 10 được 10 uh, à, energy thì họ chỉ được cái chấm một à. rất là lâu họ ở vào một cái thế giới nó có thể là mình giờ giỏi lắm mình 50 năm là cho mỗi người mình ấy đi nhưng mà họ phải cần tu mấy trăm năm mới bằng mình tu có một ngày cho nên mình phải quý cái thân này hiện giờ nó cực kỳ quan trọng thì nhắc lại vậy luôn bảy ma ngày hôm qua đuổi đi cũng vậy cả, cả triệu con dẫm bên kia cũng vậy cho nên khi mà không còn thân người nữa mình chỉ là tu giống như tu ăn có vậy đó đọc kinh cũng đâu đọc được tại vì chư thiên thích nghe cái người phàm mình đọc kinh để ra tiếng là chư thiên nghe còn <laughs> nó đọc nó đâu có dám tự nhiên đi vô trong đó là kinh lật ờ, ấy, không có cái gì cũng là bất tiện hết mình bằng sống mình có mọi thứ tự do còn khi chết rồi chỉ có nửa thứ còn chưa được nữa nhất là ăn uống mình đói bụng mở tô lạnh ra có gì ăn đó còn con ma nó có đói nó cũng phải chờ chờ mỗi ngày đúng 4 giờ ai à, cho vài hộp muối với vài hộp ờ, gạo á thì nó giành nhau ha ma nó không có ăn uống trật tự như mình sắp hàng nha giành nhau đè nhau luôn giật vàng sao cũng vậy thấy mấy ma bên đây nè tại mới ngày gặp bảy con ngày qua hôm nay đầu nó chuyện ma nhiều mà cũng để cho mình hiểu tại vì à, quý vị không có kinh nghiệm tiếp xúc hai cõi mình cứ nghĩ họ xa mình không còn họ gần lắm hồi xưa cái văn phòng của Việt Nội đây nè từ năm chín mấy ở ngay cây ngay ngón tay đó, hiện giờ cây đang còn sống á thì có một ông thành à, ngộ ngoại để mà ổng như ổng ổng à, giữ an ninh vậy bây giờ bữa nay ổng đi rồi để building này mười mấy năm rồi không có về đây lại nó hư hết bỏ vô à, làm cái máy thì sơn lại bữa giờ mang lại cục khẳng tiền đổi ở đây cũng hai chục rồi có ai hỏi gì không bác? xin hỏi là tôi thấy thường à, những cái à, nghĩa trang đó à. là họ thường phải có hàng rào là à. cổng sáng mở tối đóng à. cái đó là để làm để cho mấy ma mà sang nó có xe để lái ra lái vô <laughs> chơi giỡn mà ấy chứ ma cũng có ma sang ma hẹn chứ bộ bây giờ mà, mà người mà giàu á mà con cái mà biết uh, như lúc mà sống mà hiểu về đạo á hiểu về cõi âm á người ta cúng tiền đốt tiền đổ bệnh xài được đó nghe ờ trả nợ được nữa đó tại vì ừ. có thằng em nó dễ xin hoài à xin để đi mua xì ke hút giờ tiệm nó đi rồi có thằng em chết lúc 30 tuổi thật sự mà nói mỗi cái nghĩa địa tất cả chúng ta nè mỗi lần đi ngang nhà của Kiệt thì ở trên cái núi mà Amrock á chạy xuống nó có nghĩa điện ngay góc đường quay đường Amrock khổng lồ mỗi lần nhìn ngang á là chiều á không biết ai ở khu đó để mình tả nó có cái nó có cái, cái uh, miếng xi măng bề ngang bự nha để đây để ngang để cái chữ là giống như uh, cemetery vậy đó chiều là mấy ảnh ngồi để cái chân cờ lắc cờ lắc này nè ngõ dọc nè để nó ngó xe của mình chạy qua chạy lại nó ngó mình giống như là nó ngó khỉ vậy đó à tiếu làm lắm chiều có làm mấy ảnh ra mấy ảnh ngồi đó đầy hết trơn à rồi ngó người người dương của mình lái xe qua lái xe lợi rồi ngay góc đường á là có, có có cái đèn xanh đèn đỏ chứ có tiệm bán bông á ai bữa nào chạy lên coi đó thì thì ngay đèn xanh đèn đỏ đó mình mà đậu ngay đó đó là cái mã mà chôn á mình nói mà điểm chít á bằng từ đây <laughs> tới đó à. tại cái bờ lợi đây cái đường đây vừa vừa xong cái bờ là cái cái sidewalk đó là là là thấy thấy mộ bia rồi con nhớ không là là từ đây tới đó bảo đảm cái bà mà bà nằm đó bà ngó liền cho nên trong mà, à, mà làm gì với bà biết hết <laughs> cho nên à, mà đứa nào mà yếu yếu á là nó vô nó ngồi sau lưng liền á cho nên băng đêm mấy sư phụ dặn cho mẫu hề vô không có được lát về đường này nha chạy xuống mắt khi bọc lại ở à, nó gần tiện lợi là nhảy vô nó dê khó thiệt á tự mà không biết thôi lúc nhìn chiến hậu ngồi sau lưng nữa ồ ngang ngang nghĩa địa ghê lắm chiều chiều là mấy ảnh ra đông nên thường á xưa mấy gì dạy à, kiệt á mỗi lần ngang cái khẩn hay là mong tụi mày siêu nha bởi vì mỗi lần mình ngang là nó biết xe mình là khoái khấn cho nó lên người có lực á, khấn một người là được đi siêu á à, không có cần đặt bàn hay đọc kinh gì chứ <clears throat> tiễn đi cũng nhiều lắm rồi giống như đó mua núi thiên long sơn cũng vậy mấy mấy chục nghìn con à, con ma mà loại ma mọi da đỏ đó tại cái đó là tử hữu hồi xưa mọi da đỏ đánh vô cái núi thiên long sơn mình đó là chết trên đó nhiều lắm cái lúc ngài mua cái núi hả nó xin nó ở lại rồi nó nói tôi sẽ ở lại với ngài tôi sẽ tu này nọ nó nói không tao là à, ở trên nó cái núi này sau này mấy tỷ người sẽ kéo về đây sẽ là cái thánh địa tụi mày trên này tụi mày vẫn còn tham sân si đầy mình tụi mày sẽ à, thấy người ta ăn đồ hay là thấy nít chơi tụi mày làm nó té rồi sao lực phạt của đây nữa đuổi đi hết ngày mà tụi nó ờ, đi nó ôm giống như sao chổi vậy bay lên trời sẹt sẹt sẹt đi kiếm chỗ khác mà cuối cùng cũng còn lại hai ban dông cũng lì mà cũng hiền nghe có bà phát bà tên là Louis cái lúc đó hộ lên điện mẫu ngồi thiền đó cái bà chạy vô là sẹt sẹt giống như chuột vậy đó nó đè, ờ, mà mình tưởng chuột nhưng mà thật sự là cái ờ, bả bả là cái ánh sáng nhỏ nhỏ vậy đó cái bà nói nói nếu ngài không cho tôi đây ngài à, làm ơn uh, siêu cho tôi đi bên bớt cũng cần siêu nghe mình đây em tiếng đạo phật mình là cũng cần cầu siêu họ là người ngoại quốc họ cũng cần uh, đi về thượng đế họ dũng chữ cho tôi đi về trời đi mà nếu mà không có người đưa đi đâu đưa được cũng giống như như ở Việt Nam mình mà muốn đi Mỹ thì phải có uh, bộ uh, bộ gì ta bộ uh, bộ kêu là gì à, ờ, ngoài vụ phải đóng mộc cho cái visa đúng không mới đi mỹ đó thì bà đó bà xin cái hỏi bà, bà trốn đâu lúc đó bà chỉ cho phụ với anh bác với thêm thành á thành đệ tử ba lúc đó chỉ có ba người trên núi thôi năm hai mười bốn thì bắt đầu mới tìm mà xưa cái núi mình quan du á nó không có nhiều như vậy đi cũng hơi xa đó bắt đầu bà nói đúng rồi đó ngay chỗ đó tại đi tới đâu bà chỉ mình đi tới đó thế rồi mới lấy cái, xẻng á xúc lên thì đào xuống chừng 3 feet thấy có cái hộp vuông vuông nè thì từ đó đó mới đem bả lên em ở lên nổ đầu à, ở trên núi ngay chỗ à, thánh tượng đánh mẫu lứa hạnh tượng phật bây giờ á mà thích ca rồi đó nó chống chân à rồi lấy mấy cây khô á chắc mà đốt 3 tiếng hồ cái hộp nó mới cháy cháy lúc có ba lưng lửng á bà cảm ơn ừ đó, người đầu tiên mình giảng sanh là bà tên là Louis uh, ờ, Floris gì đó. đó người Pháp mà bà nói cái tên bà đến lúc mình mở ra cái hộp á nó có cái tên thì chàng vậy luôn á bữa nay mình đang nói chuyện tự nhiên vô đề cái nói người chết không mà ta bữa nay à <laughs> tại vì nhiều mới rửa bảy vòng đây nó <laughs> đi sạch rồi cái bia đinh này thì mới nhớ trong cái trong cái à, thần thức đó, không có tiếng không có phân biệt tiếng nói bằng tâm tiếng gì cũng hiểu hết nhưng mà mình nói tiếng việt mà không hiểu mà này nó à, lỡ nó người chết nó luôn <laughs> Elizabeth và đệ nhị uh, nữ hoàng anh á bà cũng chết trước khi nói chuyện của bạn mình à, đố quý vị đố quý vị trở là 6 triệu người Việt hải ngoại 6 triệu chim hiền mà Đức Thầy gửi đi hải ngoại Thượng Đế gửi hải ngoại Nhờ ai mà mình có mặt ở đây mình ngồi ở đây mình nói chuyện đón đón thử rồi mà nãy thầy bộ đừng có bật mí bật mí là bí bí mật nó không phải sai à, ai nghe mấy clip cũ thời xưa có cái vụ mấy năm về trước á không mình phải nói như vậy bây giờ nói tên tức là là ai cũng trúng trúng chút chút mà trúng chính xác á là biết nhờ 6 triệu chim hiền mà thượng đế gửi đi hải ngoại để sau này để mà làm nước việt cường thịnh là phải cảm ơn ai phải không phải cảm ơn cái áo cọc xê <laughs> áo áo còn xê nó phải có cái câu chuyện đó bằng vâng, ờ. rồi không ờ, cảm ơn áo cọt xê là câu chuyện là gì lúc mà 75 á là có một số người lên ờ, đi thẳng ra tàu để thất hành đội có một số người lên nóc tổng lãnh sự quán của Mỹ rồi ai đi được cái gì cứ đi giống như là à, à chuột đồng dở tổ vậy <laughs> chạy tá lả đúng không thì trong đó có bài sứ ngôn viên là phương mai á mới phải tên đúng không hay là là thị mai hay là mai thi mai thi gì đó đại khái mai mai thì bà dẫn theo ba đứa con mà lúc đó thì bà có chiếc bo bo đi từ vũng tàu á đâm ngang về hướng philippines á thì khi đi giữa đường vậy đó thì có một đứa con nó đi restroom nó ngồi rớt xuống biển cắt còn hai đứa mà bà chạy cũng một ngày đêm gì đó cũng hết xăng cái bà chơi về mãi thì cũng như chết rồi tại lúc đó ai chết chết người ta đâu sợ chết nữa đâu mình sợ chết mình đâu ngồi đây đúng không ừ. coi như giờ mạng này là bonus là dư rồi thì à, tự nhiên có chiếc à, có chiếc à, giác chiếc uh, uh, du thuyền á, lớn khổng lồ à, từ Hồng Cẩm đi xuống thì lúc đó là bà uh, không à, cầu cứu thì bà la, đâu biết gì đâu cầu cứu thì bà cởi áo cọt xe của bà ra bà quay gì nè bây giờ giống như mình quay sợ chuỗi vậy đó <laughs> cứu tôi cứu tôi hiểu không à thì bà quay vậy thì dĩ nhiên mấy chiếc uh, du thuyền mà loại sen nó có dòm nó có đầy đủ thì tự nhiên nó thấy đã tới thì lúc đó mai phước cho cái bà này đó, là bà nữ hoàng anh mà hiện giờ đang chết là đi trên chiếc du thuyền đó đây xưa lãnh thổ của hồng kông á, là thuộc về của anh quốc chắc lúc đó bà cũng đang đi chơi mà <laughs> thì bà mới cứu mấy mẹ con này về thì từ đó bà mới biết là người việt là đi vượt biên tị nạn thì bả mới ra lệnh cho mấy Mỹ là Anh nè Đức Canada Úc tất cả các nước trên thế giới đều nghe lời nữ hoàng Anh đúng không Úc nhất là Úc cũng hay nghe Mỹ nghe Canada nghe huống hồ mấy thằng Pháp uh, Đan Mạch đồ là phải nghe hết không có nào không dám nghe ê tụi mày nhận hết cái đám chim hiền này nghe thì hôm nay mình có mặt ở đây là thời đó là tị nạn vô là có liên hiệp quốc cho mình ăn rồi đem mình qua mỹ thì là nhờ bà nữ hoàng anh nhưng mà cái cái nhờ là nhờ nhờ cái bà xứ hôn viên bà quay bà quay cái áp bậc c cho nên mình phải nói chúng là phải là cảm ơn cái áp bậc c hôm nay à, ngày à, bà cũng à, tịch rồi phải không cũng hơi cảm ơn bà nữ hoàng anh nha tôi mới được ngồi đây cái thời xưa cái hộ dịch biên nó chạy đi nạn đâu biết đi về đâu đâu à, ờ, ông đó khổ dữ lắm ngày nào cũng đấu đi khổ mong à, ai lãnh thôi tại thường không có người thân nhân à, mình không có biết là ở Mỹ này là nó sướng hơn Đan Mạch hay là Pháp à, đó đi đi ăn đi bông so chùa ăn ké người ta mới lọt tới đây nói này dài dòng lắm nhưng mà khi một người mình phải cảm ơn mà nước cái miền Nam á không có nhiều chết chóc khi mà à, quân đội Bắc Việt á, à, tấn công vô dinh độc lập đó là một điệp viên tên là Nguyễn Văn Ba một điệp viên mà cực kỳ lợi hại của Mỹ của Việt Nam Cộng Hòa không biết được giàu cho ông Thiệu mà có đầu hàng hay là ông Thiệu không có đầu hàng thì quân đội miền Bắc cũng vẫn tấn công vô Như Thường thì lúc đó đó cho nên tất cả quân lính đó, họ ổng mới báo về trước để cho mình chạy đi chứ mình đánh là mình chết thì cho nên mình mới giảm cái sự chết chóc thì hai người mình phải cảm ơn hôm nay đó là các bà sứ nông viên phương mai với ông à, tình báo điệp viên à, lợi hại của việt nam cộng hòa chắc ông tự tử rồi ông thời khi nào mà Việt Cộng chiếm Sài Gòn là ông tự tử thì đó là tình báo tên Nguyễn Văn Ba Võ Văn Ba chứ sorry mà đó là về mặt đời nha còn về mặt vô vi á thì cách đây gần à, năm mười năm trước mấy chị vị nói là do Phật mẫu là mẹ mình á mẹ giảm cái sự chết chóc cho nên nếu không dân Sài Gòn ờ, năm 75 chết rất là nhiều rồi chết như rạ luôn vậy đó chứ không có được như vậy đâu thấy không nước mình bao cũng là thể chế cộng sản nhưng mà tại sao cái nạn gì cũng từ từ từ từ qua là do Phật Thánh Tiên gia hộ độ hết thì do phật mẫu mẫu cứu nước việt nhắn tin nói văn rồi mình đây nè nó không biết ông ngư à, mấy người đó tự nhiên á người ta ngồi ở đây kéo cả đống lên trển thì kéo sư phụ ngồi đó rồi trang rồi nữa rồi kéo sư phụ ngồi đó ăn uống sư phụ ở đây nói chuyện rõ ràng ở trên nhận không có nhận quà cáp bất cứ ai không được không được ăn đồ ăn của ai và tất cả giàu cho đại tử có thân có nào có không được đụng tới cái xác phàm này cho nên hồi nãy anh trang ấy, nó cứ uh, mời ờ, đưa hoài đưa hoài mình đã nói ba lần bữa giờ lần nào lên cũng đem đóng bánh đó rồi ăn ở trên không có cho nhận quà cáp chỉ là tới đối với kiệt là nụ cười thôi là một cái món quà vô giá rồi ngoài ra không cần gì hết thật á ai mà mua quà mình không nhận đừng có tự ái nha còn vâng, đại tử mà ai mời đồ ăn á, thì lúc đó mới gì điển vô tâm chưa ăn cái đó thì mới ăn tại vì tất cả các đại tử đều có thể bị tà nó nhập tâm để làm hại cái sắc phạt. một khoảng khác thôi thì là mệt rồi các phàm này bị hại cũng rất là nhiều lần chưa có làm chuyện gì đại sự cho cha nữa mà cứ ờ, lo vui với lo tung tăng ờ, mà để ờ, anh chị không có thích gần đây bị à, thưa thưởng cũng có chịu la cũng có ở Việt Nam đạo thiên tâm á, có nhiều người hiểu được cho nên nó ra từ từ nhiều người hiểu thì người ta bắt đầu thêm nhiều nhưng mà ngược lại cái đạo này là cái đạo hòa bình hàng gắn quốc nội hàng gắn quốc ngoại hàng gắn quốc gia hàng gắn cộng sản nhưng mà họ không biết nếu mà, mà sư phụ là cái mối hàng hàng tất cả hết để sau này khi mà thay đổi nó có một sự thay đổi rất là lớn trong tương lai không có ai trả thù qua lại lẫn nhau hết chư phật không có thích trả thù ai ông nào mà có ác cỡ nào nữa ông cũng đâu sống qua trăm tuổi đâu Mart phát với chị ở sao tới có gì hỏi không không kêu bà chạy đi hả kêu kêu kêu chị bà chạy đi chị ờ, chị ờ. có gì kể không có gì hỏi con ông không con nhiều chuyện lắm muốn nghe chuyện gì ông <laughs> nói chuyện đó à, mình ngồi đây như là kiểu à, giao du à, trao đổi kiến thức lẫn nhau không phải có đề tài với đạo nhiều lắm ở liền lớn lớn tiếng thôi không biết có không biết câu hỏi có lạc đề không hỏi lấy trên có để yên ờ, cho xin cái ý định đó Hồi nãy mình nói rồi mà qua mùa đông này hai bên ờ, còn ờ, dữ dằn lắm cái trận mùa đông này cái thế cái cơ vận nó nó đi nó nó nó nó đi chung cả cái trái đất thượng đế không có lo cho riêng nước việt thượng đế lo cho tất cả trái đất luôn thì mình cũng phải ngó nó giả sử như uh, Trung Cộng với Nga Xô hay là những cái nước mà hung dữ mà nó nhập lại nó quýnh lần một á của mình cũng mệt á số lượng nó sẽ chết nhiều cho nên nó phải rỉ rả để cho thằng nào xong đó rắn nó có nhiều đầu mà hai cái đầu nhỏ nhỏ là, là Cuba với Bắc Hàn không mình không biết mình có phải đầu rắn hay là đầu rồng mình không biết nha Việt Nam còn hai cái đầu rắn bự á, là nghe ai với trung cộng thì một thằng nó bị xỉn niễn rồi thằng kia tự nhiên là bất chiến tự nhiên thành thôi mục đích thượng đế là thay đổi tất cả cái thể chế trên thế giới không còn các mác lenin tất cả cái thiện là phải nổi lên cái ác phải đi chìm và cái thời gọi là thời vàng kim thời phật di lạc thì kiểu này hay kiểu khác miễn làm sao mà nó hữu hiệu cái hữu hiệu là gì cái hữu hiệu là mình giữ được sát phạt bây giờ tự nhiên cái là một tỷ người chết bởi năm năm sáu cái bom nguyên tử rồi năm sáu tỷ người đó đi về bên kia cũng là một gánh nặng của việc gánh nặng của cha đó không biết đưa mấy dòng này làm gì đi đâu á đưa về trời hết thì họ không có đủ cái lực để mà thanh lọc đưa một à, cũng giống như tất cả chúng ta phải học qua một cái khóa học lớp 12 biết viết chữ thì lên trên kia mới đọc trên còn bây giờ dưới này mình còn tham sân si đầy mình cái bơm tử nó nổ một cái người chết láng hết cũng là vô tình chết không có làm tội chết rồi đưa về trời hết à không phải cho nên chúng ta sớm hay muộn cũng phải học học ở cái thân này mấy chục năm thà chịu khó còn hơn là bên cõi vô vi giống như bảy cái bà ngày hôm qua ngồi ông này á lúc mà ăn trên ngồi rồi á mâm cổ đầy không à có người hầu người hạ tiền trong băng thì hàng tỷ mà bây giờ tại sao chạy vô cái building cũ này ngồi chổng trong ngóc xin nó hai cái mì gói thôi để ngoài cốp xe <laughs> bẻ ra nó ăn nó dành thấy ngon luôn á tại sao mình thấy vậy mà muốn ngồi đây mà hiểu được Phật hiểu được Chúa hiểu được uh, ông trời là ai họ cũng khó hiểu lắm tại khi cái thần thức nó không có còn uh, nó chỉ là một cái à, vẫn còn cái chi giác nha vẫn còn cái trí khôn nhưng mà cái sự hạn chế đi đứng và tu tập rất là khó thí dụ như giờ muốn lại sám hối thì mình cứ vô bàn thờ mình mình lại còn giờ con ma nó muốn lại sám hối đi đâu lại vô chùa thì có mấy hai ông gác cổng chùa rồi lên núi mình có ông thần rất là khó kinh mẫu mỗi ngày con đọc và con cố suy nghĩ chưa có à, chưa có hiểu rõ à, con cũng vừa con nghe sư phụ nói là kiếp trước cũng có à, lúa đó mà con hai câu đó là năm giống lúa cư sinh dung dưỡng sáu thứ độ nhân sinh nhân nhân nhân sinh như vậy có năm giống lúa mà tại sao có sáu sáu thứ gạo dạ nên mỗi một cái tiền kiếp hồi thời xưa dụ là vua thần nông mẹ kia xuống để mà tạo thiên lập địa mỗi một cái thời đại nhóm mình đóng phim thì thời đó phim đó phim thời đó thì mẹ viết kinh thời đó còn bây giờ mà kiên nhớ là chuyện thời xưa nữa <laughs> thì nó khác rồi nó đâu có biết gì di mạch đâu thời đó đâu có di mạch nên câu đó <laughs> để câu lại hỏi cho nhưng mà tôi chỉ biết thời xưa là mấy vị nói cái trái lúa của mình bằng cái bự nghề cái dừa khô nó không có nhỏ xíu à không phải như bây giờ thì thời đó sư phụ dạy cho con người á à, cách trị bệnh rồi này kia tức là mỗi một cái, giai đoạn á làm một cái à, cái phim nó khác nhau một chút chút những người không có phải không có phải là có sứ mệnh không không có dễ làm mấy cái này đâu hiện giờ à, cũng đang ngồi đây dạ, hai ba tuần trước chúng nói cho nên nó thằng đứa hoàng ác tánh tánh của chuyện đâu có ác đâu tại vì thời đó cha kia xuống á để mà xây cái dạng lý trường thành gồm thâu lại để cho cái nhân loại bớt cái chiến tranh thì đó là cái màn đó cái tin đó ờ, còn à, cái nghiệp mà mỹ đó thì không có chấp là còn chia năm sẽ bảy là à, ở cái thế giới nó phải ở vào cái kỳ cực thịnh nước Trung Quốc chưa bao giờ gọi là cường quốc từ xưa giờ đều là rã hết từ thời Xuân Thu tới uh, uh, Tam Quốc Chí chia đủ hết rồi bây giờ có đảng cộng sản mao trạch đông lên thì gồm thâu nội mông và mông cổ lấy đất của người ta Tân Cương là đất Tây Tạng rồi Tân Cương là đất của Nhi Ngô Nhĩ rồi à, phía miền Nam dân Nam tức là năm sáu nước nằm trong đó Hồng Kông đó cũng là một nước khác thì gom lại người ta nhưng mà cái thể chế hiện giờ cộng sản là cái thể chế nó cũng giống như là à, một cái keo đi mà cái keo này nó chỉ có um, nó, nó, nó, nó tạm giá là nếu băng keo nó giá năm nước mà lại nhưng mà khi cái thể chế mà của tự do ra đó thì những nước này nó cũng muốn đòi tự do vậy đúng không hiện giờ đòi tự do đúng không thì là tự động là năm bảy thôi thì lúc đó lúc đó con bạch tuộc nó có cái dòi bự như vậy nó bị cái kim chích như vậy à, cái ngón tay này là giống như à, nó xuống hoàng sa trường sa của mình thì cái đau quá ngón tay tự nhiên rút lại đúng không thì mà mấy à, bộ đội của mình à, mấy hải quân của mình á bây giờ á chuẩn bị <laughs> lấy uh, che lấy chút rồi ra lùa mấy con vịt đó đi về lấy đảo lại tại đang lúc lộn xộn này không lấy đợi lúc nào lấy ở thằng miên thằng thầy á, ăn là phản mình nuôi người miên 29 ngày ngày mà không có tóc nó cũng giúp mình sẵn dịp thiên hạ thủ dây cường luôn trong cái ác nó có cái từ bi để mà dạy cho họ lưu truyền đời đời không có biết tu biết uh, nhân nghĩa thượng đế coi lãnh thổ này lãnh thổ này lãnh thổ này trả lại gì hết cái nước nào mà thông minh thì phải dạy mấy thằng em cũng giống như giờ á uh, chị có một căn nhà chị cũng đâu có muốn con chị mỗi đứa ở cái nhà rồi mỗi đứa nó quậy nát chị cũng muốn gom nó lại rồi chị dạy đúng không hoặc là đứa nào khôn khôn mới gom ba đứa lại ở chung thì quốc gia lãnh thổ cũng vậy đó đối với trên mình cũng vậy đó cũng giống như mấy cái mảnh ruộng của mấy người kia bên ta không có biết uh, trồng lúa không biết làm gì hết thì nó bán rẻ mình mua vô rồi mình để mình làm để có lợi ích cho xã hội đối với bờ trên là như vậy thôi cho nên á sau này có một người có cái lực rất là cao xin với cha thu lợi à, dân mấy cái tỉnh miền Nam Quảng Đông Quảng Tây và 100 bộ lạc của người Việt sinh lại khi sinh lại á, trong vô vi á, mấy chư thần và mấy cái à, vị thần của những lãnh thổ đó, đó họ sẽ đồng ý khi họ đồng ý thì ở ngoài đời á cõi hữu hình á là từ từ á họ cũng sẽ trao trả lại sẽ có một người cầm ba cây nhang không có phải là ba cái bông nguyên tử mà lấy à, là cần phải lấy chỉ cần ba cây nhang thôi là có thể lấy lời lãnh thổ hết tất cả quảng châu quảng tây quảng đông gom về luôn chứ không có cần ba cái bông nguyên tử có đó thì trong cõi vô hình á mà mấy vị mà đồng ý mà chịu trả lại chịu cho xác nhập cái này dính vô cục này cái này dính vô này thì là là xong mình không có cần phải tốn con chốt ờ, viên đạn nữa cõi vô hình đó là à, điều khiển cõi hữu hình chỉ có người phàm mình ở cái thời đại văn minh này với tham sân si nhiều quá tìm nhiều quá iphone xe xịn làm nhiều quá mình quên thượng đế mình quên phật cái mấy vị rất là hiện hữu mấy vị nói chuyện việc mỗi ngày trong nhà việc đầy chư thiên ờ, mỗi ngày luôn á Sắm chung mấy nhà mấy nhà mà bốn rồng lúc nào cũng bay vòng vòng đây nè mấy gì cũng đang đứng đây nè chị đi đâu là có mấy vị theo hộ rất là đông và những lời của chư Phật mấy chi ờ, mấy ngày nói á, là chính xác Phật không có gạt mình nếu mà không chính xác thì không có sống nổi ba năm với cái đám dư luận viên mấy chục ngàn đứa đâu tới cơ trời tới ngày hôm nay nó không còn đi theo hàng trăm năm như thời xưa là thời lưu bá ôn rồi thời ông trạng trình rồi qua tới đây trong lưu bá ôn à, bói đồ á hồi xưa mấy vị có nói mà thời nay đang diễn biến như vậy coi lại những kinh sấm đi thật di lạc sẽ tái sanh độ chúng sanh không có ở trong nhà dương giả cũng không có thuộc về tôn giáo nào không có nằm trong ngũ giáo cũng không phải là trong hoàng thân thái tử mà là một người rất là bình dân cơ hàng thì trong kinh thôi có đồ đó là đúng đó. chứ bây giờ ta nghĩ một vị phật là phải sanh ra là giống như ngài đạo lạt ma ở trong tôn giáo công giáo phật giáo hay là hồi giáo hay ấn độ giáo không phải nếu mà à, nằm trong một cái giáo thì có nghĩa là không độ được thế gian này không có không có gồm gồm được thế gian ngài phải đứng ở giữa là ngài không có xuất thân từ một tôn giáo nào hết tất cả tôn giáo đều là cái à, học để làm người tốt thôi làm người đàng hoàng thôi <laughs> kiểu như có ông miền Nam á ông, ông bự miền Nam á ông nói làm người đàng hoàng là vui rồi <laughs> mà nhiều khi làm đàng hoàng nó không yên đó nghe thế gian nào phải dễ làm người đàng hoàng đâu anh cười hiện bây giờ nè ở bên Hy Mã Lạt Sơn Ấn Độ có có những người người ta tu và người ta ăn những đồ ăn tinh khuyết không có giống như kiểu mình người ta sống tới 300 tuổi 400 tuổi thiếu gì Mày, thế nó quay trên mạng luôn á huống hồ đức thầy là phật mà đâu cần tuổi tắt thì trẻ làm gì đâu em chỉ biết được là những gì em hiểu được và cái dấu này nè là đức thầy dạy em em mới biết ngài dạy em là bao nhiêu những gì em hiểu được là đức thầy dạy ngài rất là hiện hữu em đang nói chuyện với phụ nghe bữa nào nói sai câu nào là nếu theo em đọc thì thì trước khi những cái tai nạn trên trên trên thế giới thì sẽ, sẽ có Đức Phật hiện lên cũng như là trước cái đó để để để tại dân bây giờ là chuyên môn là cũng như là uh, uh, không có còn tâm hồn trong xã hội thế giới loạn lưng nữa là Phật với lại uh, bề trên nó sẽ xuống trước khi trước khi uh, trước khi nó những tai họa nó nó xảy ra phải tai họa đã xảy ra 3 năm mà từ lúc việc lộ cơ là là giống như đánh trống dồn yeah. Dạ. đang xảy ra hiện giờ mình cũng đang ở tai họa mỗi một ngày mình phải cảm ơn cha với mẹ cho mình có một ngày anytime bất cứ lúc nào chung cộng bởi nó cũng nổ bom tử hay hàng à, kim giang ủi nó đói đói nó bắn khùng mình sao mỗi lần đói là bắn rồi biết đâu à, bên nghe Putin bây giờ là giống như chó ở dồn đường cùng rồi ok thì là tai nạn đang xảy ra mình con covid thì đã thắng hôm nay covid mấy gì nói là xong đó là những gì tiên tri chuyện nói trúng nè covid nó ra đời covid chấm dứt chiến tranh ra đời chiến tranh sẽ chấm dứt putin ra à, sẽ thua nghe sẽ thua những cái mà chuyện nói hàng trăm thứ tiên tri cái cuối cùng bây giờ chỉ còn lại là nước Việt Nam mình thay đổi Đức Thầy xuất hiện Phật Di Lạc rồi mình đang là người Việt mình nói tiếng Việt đi còn thế giới nó cũng nhiều cái nó tính chung bao la lắm và đồng thời Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy Đài Loan sẽ độc lập mà quý vị nói càng ngày càng ngày tới gần Đài Loan sắp độc lập chỉ có một cái á, mà người đời không bao giờ hiểu được tại sao Trung Cộng nó không có dám đánh Đài Loan tại vì mình đã nói bao nhiêu cái clip rồi nó chế toàn là đồ vàng mã không sao đánh đánh với ma ờ, thua nữa huống hồ gì đánh với đài loan vũ khí tứ tiệt thấy vũ khí của nghe không cho nên trung cộng nó chỉ hù thôi đừng có bao giờ ai nghĩ là trung cộng nó có sức mạnh nó yếu xìu à yếu còn hơn là tại tại tại những những đồ cái technology từ bên này qua không ấy à, à mấy cái hãng làm điện tử chip á nó cũng đâu có làm được cho nên người đời cứ nghĩ là trung cộng mạnh việt nam mình cứ nghĩ là nó mạnh nên ôm ôm chân của nó cho nên tại sao ba năm nay việc nói là thượng thiên thượng thiên mấy đại ca thượng thiên làm ơn thượng thiên là sao nếu mà hai năm trước mà ông mà thượng thiên á là tất cả hôm nay mấy cái di mạch nó đã đi vô việt nam rồi nó không có còn mà đi ngược trở về mỹ tại sao bây giờ Intel phải bỏ ra trăm tỷ để làm những công ty vi mạch ngược trở lời trong cái đất này mà khi đất này lại không có nhân công hồi hai năm trước chị đã khấm cho nước Việt giàu có nhưng mà mấy ông bỏ lỡ nhiều cơ hội lắm Việt Nam bỏ mất một đống cơ hội hôm nay tụi TMC nó cũng trở về Mỹ tất cả Samsung nó cũng đi qua Dallas nó mở những cái hãng làm chip là do mấy ông vẫn còn nghĩ là trung trọng mạnh trung trọng chế đồ vàng mã rồi đánh lại ai kiếm xìu với hơi thì nếu nó qua đây thì không còn cái cái ờ, đế quốc cộng sản nữa mấy bà con ai ngồi ngồi ngồi cho lưng mình khó nói chuyện quá <laughs> cộng sản thì cứ đu dây hoài phải chọn một bên thôi chứ thì cho nên cho nên cha mới cho tôi nói ra tiếng việt cái thằng dạ, lớp 4 dạ. không biết tiếng việt nó kêu thượng thiên làm ơn thượng thiên nữa đó không mà ba năm chứ tôi đâu có nói tiếng ấn độ đâu tôi nói tiếng việt tôi nói rõ luôn quý vị cho tôi lộ cơ tôi lộ luôn lộ sạch luôn à, chưa có sạch còn nhiều đó chưa có sạch nhưng mà họ đâu có hiểu nếu mà thượng thiên là hôm nay nước việt mình giàu rồi hai năm trước biết bao nhiêu cơ hội nó đi qua mã lai nó đi qua trước khi covid luôn á nghe yeah. Dạ rồi nó đi qua bên uh, Indo là thằng tôi đã năn nỉ mấy ổng mà ông không nghe lời tôi hôm nay vẫn chưa nghe lời nữa đó hôm nay á là mấy ông cũng còn ghét tôi nữa tức là mấy ông chỉ thích nghe những gì mấy ông muốn nghe thôi là muốn giữ cái hay ma forever mình yêu thương bác mình phải tiễn bác đi về trời bằng cách mình giảng sanh thì lúc đó dân tộc mới bình yên được tại chúng cộng mới tránh ném vô á chứ cộng mà về mình quýnh nó thì không ai cứu được tại nó không có nghiêng về phía nào à, mình chịu nghiêng về một ừ. phía thì được rồi. nghiêng về phía nào không nghiêng mới chết á đúng vậy thí dụ mình à, mình không nghiêng khi nào mình có vỏ rồi mình có à, tự vệ được ừ. còn cái này á cái cái à, mình nghĩ là cái thằng đi bảo vệ mình cũng là cái thằng đi nuốt sống mình á đúng không nghĩa là tự nhiên cái mình à, à, anh có coi trong uh, phim uh, bên Africa đó có con sư tử á yeah. Dạ. thì nó nó nuôi nó nuôi con con nai con con á yeah. Dạ. tại vì tại anh tưởng sư tử nó đi hư con nay con con đó nó có nó có cái clip đó, đó chẳng qua là con nay con á nó nhai ba cái là nó nhai không có đủ no nó để cho lớn lớn yeah. Dạ. đúng không à, tự nhiên sư tử thì sống với sư tử nay thì sống với nay mình <laughs> ai là phật chứ đụng chạm quá đổi đề tài nha đổi đổi đề tài đổi đề tài dạ, từ nay sao á sư phụ chứ không có nhận con làm đệ tử nữa ờ, mình nó vô minh lắm nói chuyện nó không có nghe lời thôi đi không có bàn nữa cái chị là chỉ muốn về thắp nhang muốn làm đó là tự nhiên đi nhưng mà nó này không có không có không có biết nghe lời đó là hình thức cái tâm mình thể là được rồi thì muốn đi thì ờ, ở bên niệm mặt đường á có tượng cha tượng mẹ bệnh con lên núi mà lên núi mình đã nói là mình đã ngồi đây là mình biết như thế nào rồi chắc quá không có được nhiều khi mình lên mình lại mà lại ảnh hưởng uh, hiện giờ đang lúc căng lắm không có lên núi được trong lúc này về ban ngày quả mai dắt sư phụ đâu hỏi xin lỗi Cái dụ ta bị lỗi một lần thì xin một ngàn lệnh cũng vậy có mấy đệ tử vô mình kiểu này mệt lắm để bớt từ bớt bớt bớt nhức đầu nhận đệ tử hồi xưa không cho nhận tại vì ờ, ở trên nói sau này con đi về lo xây dựng nước viện nấu cánh cái thiên long sơn thì bao nhiêu tài sản của thiên đình để ở bên mỹ ai lo thì mới năn nỉ để mở cổng năn nỉ cái cổng nó liên bang mở hay không là do cha nghe chứ không phải do mấy thằng khao đi đâu nhưng mà mặt đời mình cũng phải chút chút mà năn nỉ ở trên cũng rớt nước miếng gần mấy năm thì bắt đầu trên bắt đầu mới cho một chút ánh sáng nhận đệ tử để mà bảo quản cái thiên long sơn chứ hồi xưa mấy gì tính đóng thiên long sơn luôn á tại vì cái nơi đây là nơi tạm dung của kiệt năm mươi mấy năm chưa có làm gì gọi là những công việc thật sự cái hãng này cũng là là một cái thao trường thôi Thiên Long Sơn cũng là một cái luyện võ thôi nó không có thiệt trên nói vậy cho nên trên ờ, mới nghĩ là nếu mà thao này chị không còn ở Mỹ thì ai đâu mà bảo quản Thiên Long Sơn thì từ đó mình thương núi mình thương cộng đồng đây mình mới năn nỉ bề trên thì bề trên cho một chút ánh sáng là mới nhận đám đệ tử nhưng mà trong đó có người khôn người ngu thí dụ cái người mà ngu nhất người ta nói một lần hai lần ba lần thì cũng phải hiểu có những người nó hoài nó cứ lì là bị cái bệnh chấp tại vì vừa đi thiên long sơn xong chạy theo mấy ông thầy quốc danh chạy theo chỗ này chạy theo chỗ kia bị loãng không có nghe lời khó lắm á đừng có tưởng hôm nay làm đệ tử cho phụ phụ cũng từ được phụ từ được là hết hết về trời luôn á ừ ấy lì quá nó một lần ta hiểu ha à, nó nhiều lần không không có hiểu bị bệnh chắc rồi nó muốn đặt để cho phụ nó nữa không phải là nghĩa là tốt nhưng mà quá đáng tốt thành ra chắc cũng giống như bị tự kỷ nó đồng nghĩa với cái bệnh à, gọi là tự cao ngã mạng đó nghe thư của mình á bị cái đó ngón này cũng bị cái đó bị bệnh chắc quay lên để cho cội nha <laughs> thôi đại ca anh ở ờ, phương nào ờ, lạc lõng tới đây vậy em ở bên sân vân vân hả gia đình là bạn thân nhất của em thời đó giờ có ờ, vậy hả dạ em em cũng qua tình chơi đợi gì để mà là Phật giáo, vợ là Công giáo. Vợ là Phật giáo. Công giáo chồng ấy được. Cho nên hai chồng lại nhập cái này là đúng, cái này là của thượng đế nhưng mà học theo triết lý của Phật để mà mình à, biết là cái linh hồn à, chết không có hết à, không à, không phải là chết là chúa rước mình đâu chết là giống như nãy chuyện nói có bảy bà mỹ giàu tỷ phú mà bị Henneket họ mới kết thành bạn nhau mới vô trong building này ngày hôm kia mới đuổi đi à, à, họ cũng rạo ông giáo là họ tụ ở bên đó cái thần hồn họ tụ lại à, ở ông này cũng cỡ mấy năm thì cái kiệt biết thứ bảy kiệt ngồi đây kiệt mới mời đi mời đi uh, phải thưởng cho hai gói mì gói hiệu hao hao bẻ nát nát là gái ăn mừng lắm đâu có bánh mì đâu mì gói không cần nước luôn tiễn bảy ma đi ngày hôm qua thì mình mới ngồi đi yên cho nên mấy con ngồi đây á thấy cái đầu á, nó không có bị uh, tê tê dịch dịch đúng không đúng dịch, dịch. còn bên chùa <laughs> ngồi chút là nó dịch ừ. đông quá cái vụ tính trước cái chỗ này nè nên ngày hôm qua hải bưng cái này tới yeah. Dạ. sợ mà lúc mình ngồi đây á cái mấy ma đi lòng vòng này xanh là lý thông nhiều không thạch xanh à thạch xanh thì ít mà lý thông thì à, nhiều à, đúng rồi câu việt nam này nói thì sao không nói mà thấy bây giờ bây giờ là thảm họa xảy ra toàn thế giới luôn thì bởi vì là cái đó là ứng không phải ứng ở đây mình tất cả châu Âu tất cả mấy chỗ là những nhà tiên tri là cứ đổ về cái thời điểm này tiên tri gì tiên tri đó là tiên tri sống than ngồi đây mà nói đâu chúng đó mà họ còn chưa sợ nữa là do con người của mình ở cái thời đại này á là giống như uh, mà steroid luôn rồi chứ không nó không có còn gì nữa đây nè là thứ <laughs> mà chơi chơi vẫn chơi chơi trên mạng chửi vẫn chửi cái thời xưa đó chỉ cần một cái sự quyền diệu thôi là biết bao nhiêu người quay đầu thức tỉnh rồi bởi vì mới à, có những cái mà thường á bề trên nói nước Việt Nam mình còn chút xíu nữa nếu mà kỳ ông xuất hiện bề trên mà không giúp nước Việt á, trong vòng vài năm cũng y như là bắt hàng vậy Kim Jong Un đi đâu là cả đống chạy à, khóc ổng đi xuống dưới tàu phải đóng nhào xuống nước tự tử khóc một lần mấy triệu người đứng khóc tụ hụ mà khóc ra nước mắt thiệt hay là thật nó khóc thiệt nó ra nước mắt ý là nói việt nam mình cũng sắp tới đó đó rồi, à, à rồi có mấy tờ báo thì nói là mặt McDonald của bên Bắc Hàn á, là Mỹ ăn cắp của Bắc Hàn vậy mà nguyên Bắc Hàn cũng tin. ô oh, dạ yeah, nó à, anh coi tới tờ báo rồi nó nó à, cầm cục đá nó luyện cái ờ, cái rocket của mỹ cái phi thuyền ờ, dạ. cái ờ, của mỹ cũng bị gớt nữa thôi còn nghiệp mỹ quá một tuổi đã biết tới nữa à, dạ, dạ, đúng một ba, ba người biết lái xe đúng không ờ vậy anh cũng nghiên cứu rồi đó vậy mà dân bắc hàng nó tin đó ai đà phật cũng y như chuyện của mình là tại sao chị quả quyết là bác hồ đang ở địa ngục mà mấy hờ à, mà mà một đống bệnh lại tin bác hồ là ở, ở à, thành phật cái lực nhân quả của mình đơn giản thôi anh đạp con kiến anh cũng phải đền mạng nó nữa vậy mà tại sao có người tin mà tại sao tôi thương nước việt tôi muốn mình giảng sanh bác hồ để cho thế giới của mình 6 triệu chim hiền <laughs> hải, ngoại ma quỷ quá nhiều rồi ông phải khó khăn lắm hải ngoại được đi về tự do bây giờ anh chỉ có đi về là về kiểu lén lút đi thăm bà con anh em hai tuần thôi anh không bao giờ để cái tư tưởng là anh ở đó lâu dài được anh mang theo 30 nghìn đô anh phải tính à, anh sống được 3 tháng thì dòng họ bà con anh em còn tôn trọng anh mà hút 30 ngàn hút hết 30 ngàn bà con dòng họ anh bắt đầu ờ, ngó anh chỗ khác rồi đó cái tình người gì kỳ vậy nó không phải như vậy và dạ đồng thời chưa đó mình nói là bình thường và đò, anh mà muốn ở đây anh muốn mở tiệm nail tốn 100 nghìn đô phải không chỗ này nọ 50 dạ. trăm nghìn mấy chỗ anh sang á anh cầm 100 nghìn anh muốn thôi tôi muốn mở tiệm nail ở Sài Gòn tại Sài Gòn người qua người lại cái cái cái economy á, là mình tự flow nhau có nghĩa là người bán hành người bán tiêu người bán đường người bán gạo thì thành ra một cái à, cái buổi ăn thịnh soạn nếu mà thiếu một những món thì bữa ăn nó không định soạn thì cái kinh tế là tự mình mà nếu mà kinh tế có 6 triệu người mà mang mỗi người trăm nghìn về anh nghĩ nó tự động lên không nó lên luôn á ừ. cái cái nền kinh tế mình đã đừng nói làm chi là người Việt Nam mình thông minh nha ở đây là kỹ sư PhD thiếu gì là người ta đi về bển người ta phát triển cái gì trong vòng 3 năm là giàu á không cần không cần như kiểu yêu khen là NATO mấy chục nước bữa nay Biden cho tỷ tỷ không đã quá trời ừ. nhưng mà thật sự Biden cho đó là để mà dằn chân nghe để cho khi mà nghe nó yếu sức cũng giống như khi nó yếu thì là yếu nó, nó gục dịch hết nổi rồi lúc đó đó thằng Mỹ á, bắt đầu mới bật đèn xanh là bụp ở bên à, biển Đông thì để cho hai tụi nó đừng có ala đừng có cấu kết với nhau có chiêu á chứ bây giờ á, mà ông Biden mà nói hey Putin hay uh, Zelensky tụi mày ngồi vào đàm phán hòa bình bảo đảm hai thằng mừng thì cái thằng mừng nhất á, là ờ. Putin dạ. Putin muốn làm hòa nhưng mà làm hòa đâu có được lỡ quê rồi chơi tới bến luôn quê mà quê à hiện giờ là kiểu vậy á cái phụ nói nhiều cái clip cũ quê là không có quê quê <laughs> rồi vẫn còn quê cho nên ở quê không có về là quýnh luôn rồi ờ, bây giờ hết 300 nghìn này rồi mai mốt làm cho cả nước nó loạn bây giờ bây giờ anh thấy xe người ta chạy vượt biên giới rồi đi được cái gì <laughs> cứ đi không biết cái cột điện ở bên nga nó có đi được cũng đi luôn <laughs> cột điện việt nam cũng muốn đi bây giờ cái thế giới này có 100 quả nguyên tử rồi nó hết rồi mà mỗi người biết bao nhiêu ta ghê đây đấy anh nói chuyện đi quay anh cho vui này bà con coi chở vui tại vì nói cái này à. thế giới này giờ anh thấy nhiều cái nó lạ càng lạ chừng nào ha ông Trump quay lại là chuyện lạ à, Biden đang trả nghiệp trên nước Mỹ là chuyện lạ à, Nga một nước mạnh vậy mà thua Ukraine là chuyện lạ một thằng hề đi thua thằng tình báo KGB là chuyện lạ một phụ nữ yếu hèn như bà bà Thái Anh Giang mà mà mà làm cho tập chứng bình ngày đêm ăn không ngủ không yên cũng là chuyện lạ anh thấy lạ hết không mọi thứ đều lạ đó gọi là màu nhiệm của bề trên để cho tất cả sau này á, chúng ta ngồi để học lại để mà sống tốt hơn mục đích thì như vậy thôi nhưng mà mỗi cái bài học nó có lớp có lan có lớp có lan có nghĩa là hết chuyện nghe tới chuyện ờ, sẽ tới ờ, do thái rồi tới này kia rồi tới ấn độ trung cộng rồi tức là chúng ta đều học cũng giống như kiểu việt nam mình hôm nay đã đóng người mình người ta vẫn dưng ờ, cái lũ lụt mình chung tại sao à, hoài linh đâu ta à, bữa ừ. giờ ông xuất hiện dạ. à, đó cũng là bài học Gà, ông thầy nhật từ đâu ta phi nhung đâu ta im hết đúng không một người như bà rồng lửa cũng bị bắt rồi anh là đại gia anh cũng đâu có dám đi ra làm từ thiện làm từ thiện mà người bị vô tù nữa sao à, nước việt nam là một nước cũng là lạ làm từ thiện mà bị ở tù mới là lạ đó chưa nói gì chuyện của tôi lạ nữa tôi bỏ mấy chục triệu thiên long sơn cho cộng đồng lên vậy mà cộng đồng mình đánh phá tôi chứ không phải người mỹ đánh phá nha wow. người của mình đánh phá mình cho nên hôm nay mình mới tị nạn từ chỗ này qua chỗ kia ngồi đây cho nên cũng là chuyện lạ chứ còn như những cái sắc dân người ta đã đoàn kết do thái đoàn kết muốn tìm một người Việt Nam bỏ mấy chục triệu lo cho cộng đồng mua đất cho cộng đồng làm phong tục tập quán người Việt rồi tượng uh, thờ Phật thờ chú có ai chịu làm Hoàng Kiều chịu làm không vậy mà người mình á, chỉ là, ờ, là không thích người mình rồi cứ đánh phá lẫn nhau đánh đây đánh cho đã đi được sau này á, nó cũng là một bài học á cho nên sau này mấy vị nói là con đừng lo đường nào cũng về La Mã la mã có nghĩa là cuối cùng rồi á cái gì cái cái cái ác á cái bất thiện á nó cũng sẽ đi và là chỉ có người tốt và những cái tâm lành tâm thiện sẽ trỗi lên thì lúc đó tất cả những cái kênh truyền thông mà gọi là khẩu tả của Việt Nam hay là lúc nào cũng làm trò hề lẫn nhau gần đây náo động cộng đồng có cái ông gì bên Âu Châu qua đó rồi với cái ông chống cộng gì trên trên youtube á tất cả họ đều đóng kịch đóng kịch cho ai coi nữa không đóng kịch cho 65 phần trăm tuổi trẻ bên nước Việt đó, nó coi nó coi để nó chán cái khúc uh, khúc ruột thừa chán cái người hải ngoại mình để chi nó giữ đảng nó bệnh đó là chiêu trò của mấy ông bên đó cho nên nó, nó làm cho ảnh ảnh hưởng ngược lại cái tâm lý mà nhiều lúc mấy đứa nhỏ bệnh nó bị gạt nó đâu có biết ở bên đây mình cũng bị gạt mình cũng không biết người tính nó sẽ không có bằng trời tính đâu à ở đây á, là mọi chuyện mọi cá nhân mọi người mấy người mà đà lăn sang lăn sang trong cộng đồng cũng chưa chắc là người tốt họ làm lệnh theo đơn đặt hàng của bên kia không đó không phải là họ loi cộng đồng đâu họ tạo những cái thiền thiền tích họ tạo những cái kho tích để mà mục đích cuối cùng rồi á để cho những cái đứa nhỏ mà ở bên Việt Nam á, là những cái cột trụ mà để nắm vận mệnh quốc gia đó những, những đứa du học sinh đây nè nó tách rời cái khối hải ngoại thì là dân tộc không có đoàn kết mà bề trên mới nói là dân tộc mà không đoàn kết đó, là mãi mãi chúng ta sẽ là những con cá đông lạnh hay là ô sinh hay là đi ăn cắp ở những cái siêu thị của Nhật và bên Nam Hàn gần đây có mấy cái uh, cướp bóc gì nữa nó cứ thế mà hoài mình có muốn như vậy hoài á thì mình cứ tạo những cái hình thức uh, chia rẽ dân tộc đi bề trên đã nói rồi dân tộc phải đoàn kết thì mới phát triển được quốc nội hải ngoại đều là con rồng cháu tiên hết không có phân biệt nhau tôi đầu thai xuống thế gian tôi đã nói tiếng việt nam tôi làm mối hàng thì cái mối hàng á mà nhiều lúc á hàng dính chỗ này cái ờ, bên kia bên nào cũng phải chịu sức nóng một chút thì nó mới dính đúng không mà mình nói bên này nghe bên này đụng đã là chửi tôi thì nói bên kia hơi nóng mà không nóng sao dính được mình phải nói thật lời thật lời thiệt cho nên anh mà tìm một người mà lời thật lời thiệt mà quên sao mà để như vậy á tôi thời chưa có clip nào mà tôi cắt lúc nào á tôi có nói nóng tôi có nói gì cũng để luôn tại tôi cũng cần phải học khi mình mang thân người á mình học hoài không bao giờ hết học mãi mãi cũng không hết nên nhiều lúc mình nói sai nên chúng mình cũng phải học lại cái quan trọng nhất là tôi làm gì sai tôi sẽ xin lỗi mọi người và nếu mà những lời tôi nói có thẳng quá <laughs> mà khó nghe cũng gán nghe tại thuốc đắng thì nó giả tập Ủa không có nghĩa mấy mấy đệ tử vô mình kiểu trang đâu vô minh lắm mệt nó lắm lì lắm nó bị bệnh chắc á tu mà không có tránh kiến nó thành ra chắc dữ lắm nó chỉ muốn theo ý nó thôi nhất định nhất định vậy đó vậy là cái tôi của bự à, thì bởi vậy tu không tức là mình đã có sư phụ tức nghĩa là mà, mà một có cái GPS đã tính trước tính sau cho mình hết rồi mình nói không nghe thì nói người nào trên thế gian này ghét tôi là người đó quá vô lý tiền nó cũng mang ra cho đúng không hơi cũng lên đây ngồi nói chuyện cũng ngày bảy tám tiếng cái máy này nó còn như pin tôi quay láng rồi, mà quay xong quay tiếp nữa là nhiều lúc nói mấy bữa kia 8 tiếng hồ nói ờ. cái gì cũng mất sạch hết trơn á nhưng mà chúng sanh còn không có vừa lòng nữa má quỷ quá nhiều ma quỷ cũng là con của thượng đế mà, mà quân sư thấy người việt mình đến giàu thì Mặt nó mình nghèo thì nó khinh mình chỉ sao sống con, em, em, em sống cho chính mình dạ. nhà đó thay về thì mọi chuyện ổn hết anh chính anh cho anh mở cái cửa này anh để uh, cho mở để ai đi vô đi restroom đi cửa này được nè mở mở cửa chính này nè thầy về hả tôi, thấy thầy về thì mọi việc ổn hết bởi vì tôi ông tôi nhận thấy đó cái chuyến này là những ngày lễ như rồng lớn đó là chùa với chùa thầy với tôi thì không có chỗ lại mà đứng khá không rồi hàng ngày mà không phải lễ nữa bây giờ phải bắt vô trung vô ông ngoài quá trời nghĩa là xe 8, 7 chỗ, 12 chỗ, 15, hai mấy chỗ Ngày nào cũng đậu mấy trăm thước hết trơn Chỉ có Đức Thầy xuất hiện nước Việt mới được cứu Nhưng mà trên comment có nhiều người chửi Kiệt, mày là thằng ngu Đức Thầy của mày tao giết lâu rồi Mày không mong cho bác Hồ xuất hiện Bác Hồ rất là giỏi, nói chuyện hai mấy thứ tiếng à, Bác Hồ mới cứu được nước Việt Ngày xưa bác Hồ cứu nước Việt hay là Phật mình cũng không biết sao trả lời luôn á ngày đó thầy xuất hiện rồi thì mọi việc cơ quyền đứng không mà nhân giờ ông bị chửi nhiều lắm người ta đâu có biết đức thầy còn sống đâu họ có nghĩ đức thầy chết thì Phật không chết được ngày quá thân được mà cho nên cái ngày thầy về thì thì tôi tin tưởng rằng cái niềm tin có đối với tín đồ và các các tôn giác đó. đúng rồi trong hòa hảo á sư phụ à, thường dạy thường dạy kiệt à cứ một hai tuần là sư phụ dạy con coi á bửu sơn kiều hương cũng có giả hòa ờ. hảo cũng có giả cao đài cũng có giả nó làm nát hết rồi uh, đức uh, phật hoàng trần nhân tông á, ngài cũng có dạy ngài nói con cũng coi chừng á, là đạo đạo của thầy thích thanh từ á, trong đó cũng có giả nữa ừ. ờ à, bên đó là cái gì mà giỏi mà ăn cắp nghề mà của Trung Cộng làm giả đó, là Việt Nam mình ăn cắp nghề đó hay lắm giả Chưa đủ giỏi, ờ. bắt chước giả cho nên cho nên nhiều lúc á, mình nghe mấy ờ, mấy đứa nhỏ nhỏ mà nói kinh sấm của đức thầy đồ rau rau đó mình đừng tưởng là thiệt nói trong đó mà người nào mà tin tin giết á, họ không còn lòng tin đức thầy nữa người mà ờ, trao đổi với anh lợi thì tôi, tôi thấy họ nói họ nói với họ so sánh họ thấy sai họ cái giả họ biết liền à dạ thiệt thì màn cũng sắp uh, hết rồi chứ không phải đi diễn hoài dạ. con diễn cũng năm mấy năm rồi tôi cũng mệt rồi <laughs> ốc giờ cũng bạc sắp màn cũng sắp sửa kéo em mà nhỏ lớn rồi lúc nào cũng là đạo phật mà điều em không có tin đó em chỉ tin là một đấng trên trời rất là tối cao mà mà nấp dưới là đạo phật đạo tôn giáo đủ gì ấy vậy bởi nhân hư chế đạo có ông hư các bạn dạ. nhân hư chế đạo không ông hư dạ. sau này á tất cả mọi người chỉ có theo cha cha là thượng đế là premier god nhưng mì dịch ra tạo ra nhân loại của mình gọi là cha trời lỡ tầng trời đại la thiên là trời cao nhất bên công giáo gọi là thượng đế bên hồi giáo gọi là la bên ấn độ giáo gọi là gì phạm thiên gì whatever thì theo cha là dấu này theo mẹ đất là để mình được che chở chỉ chỉ là người truyền tin thôi không có ai được theo kiệt hết cũng ai theo kiệt là thành dị đoan tại vì kiệt đang đóng là đóng phim thôi đóng cái phim cho mọi người mà sáng tác và ông bầu với bà bầu là cha mẹ Việt thường giúp tốt cha mẹ rất là nhiều Xưa ông nhờ đạo diễn là giữ dẫn tốt thì đoàn cái đoàn đó Ủa nhau bị chửi hoài Đạo diễn hôm nay, hồi xưa Đức Thầy cũng xuất hiện Đức Thầy ờ, thời đó cũng bị một số người nhưng mà không bị nhiều Bây giờ ờ, mang cái hai người này có bảy ông hầu quan, có mấy ông rồng xuất hiện trên bầu trời hoài Để chứng minh là con không phải là người bình thường nhưng mà cũng vẫn bị chửi chúng sanh có nhiều người thì nói họ ờ, ma à, người nhưng mà đầu óc của họ là ma quỷ không ơi thú không à nói vụ chạm chứ thiệt ra ngay cả hòa hảo bây giờ tôi thấy cái là cũng cũng có cái số đó nó phá nhiều lắm một phần là giả thái tử giả rồi ờ, minh dương giả tất cả cái đó làm cũng ảnh hưởng tín đồ và cháu hảo phần ai minh dương ai phần chia lạc nữa như gì đó thì à, chờ xem mấy à, bốn cái bài chưa có mở nhưng mà con trời là thiệt Thiên Long Bát bộ với bốn rồng với 18 về đó là Hán là hộ là có còn cái chuyện gờ à, tới đâu ở trên cho nói tới đâu thì được nói tới đó cho nhận cái gì mình mới nhận cái đó không có phải tự xưng còn mấy cái chuyện mà ở ngoài kia dư luận viên á nó đưa mình lên cho cao để mà làm cho người à, tại vì thời nay chúng sanh cái à, cái tánh ngã với cái tánh còn nghi ngờ á còn nhiều làm cho mất đi cái lòng tin á rồi coi thường kiệt á là người đó bị không có còn à, nhiều lúc mất cơ hội à, khi mà được đi về á, thì là do ma quỷ nó kéo là nhờ vậy nó mới có những cái kênh chửi tầm bậy tầm bạ nhận tôi thưa ông không có đi được nhiều tỉnh nhưng mà ngày qua tỉnh thì tôi thấy đa số họ tin ông nhưng mà họ vẫn là theo dõi họ cái nghi thì tôi hỏi vậy, theo dõi mà thấy có, có tin được không nó nói rằng nhiều nhiều cái màu nhiệm giống thầy quá thì tôi mới tin đó là cái điều trả lời chuyện là tin con không tin con không có cần biết mà những lời con nói á, là họ phải chuẩn bị và họ cũng phải biết là sắp sửa xảy ra cái gì có lợi không có quan trọng còn tin con không tin con con không có cần biết nhiệm vụ của con là chỉ một đường đi hôm nay cha kêu con nói như vậy bề trên kêu nói như vậy đức thầy kêu nói như vậy thì nói như vậy chứ còn cái chuyện mà tin hay không á là thời nay á ma quỷ nó sống chung với con người mình rất là đông thời bác nói để con người nó <laughs> Đây là sứ giả sứ giả mà ông cũng là cái trách nhiệm lớn dạ đúng rồi Cô chị Bảy bên nay chỉ không ờ, có gì để bà con ăn hả chị Bảy? Dạ có Thu dông ờ, bên cho bà con ăn Xe dạ, chở qua thôi đâu có gì người Việt Nam có gì vô kể chơi bất nữa thấy cái niềm tin của ờ, đối với thầy là cũng được và lớn gấp ba lần hả cái niềm tin đối với thầy á mãnh điện và cái cái cái, cái, cái niềm tin đó nó, số người tôi thấy giờ gấp ba lần hôm nay gấp ba lần là sao số đông nó gấp ba lần đó thưa ông chắc ta thất nghiệp nhiều ta rảnh ta đi <laughs> đúng không nó thất nghiệp nhiều bình dương đâu có việc làm đâu thất nghiệp nhiều đi lại phật chứ giờ ờ, công ty đổ mở lại dắt tao đâu rảnh đâu tao lại từ á từ từ cho trời đi um, tự nhiên màu nhiệm lắm mấy ổng là cờ tàn mà lại tính đường để xe ờ, kiểu vậy á cái gì đang cười nó cờ tàn mà tính đường lại để xe là kiểu kiểu gì nam bữa nay còn nói uh, kinh tế uh, ờ, GDP phát triển 8% phần trăm trời ơi nó láo cực kỳ luôn mình ở, mình ở đây ở Cali là cảm thấy cái cái đó còn hơn chứ ha ở đây là dạ, khoảng chừng ba trăm phần trăm inflation chứ đâu phải là còn ấy đâu Cali càng ngày càng khó ở những cái khóa ở đó được cuối cùng vậy nên quyết định cái lượng đầu đó bởi thầy tôi nói đó nè biểu đất ờ, không ờ, là gọi bọn cả ờ, để cái những ngàn dừa phía sau ổn định với phía trước nữa thì nữa nữa những tín đồ không ra lời tôi đó thấy tôi về rồi đó họ sai rồi họ đập đầu họ chết cái số đó bây giờ những cái dừa giờ nó cao quá tiền được càng ok và bác như là người hòa hảo nói rất thiệt thầy ở ngoài Bắc đâu biết thầy là ai đâu biết biết đâu thôi một số rất là nhỏ nó chỉ có một phần trăm thôi nhưng mà mình nói ông Trạng Trình á, thì quả mai họ hiểu mà họ sẽ nghĩ ông Trạng Trình chết 500 năm rồi đúng không bởi vì những người mà ở ngoài Bắc tại sao bây giờ họ vô Tổ đình mình tại sao miền Trung tự nhiên lên mạng con nói thì có cái đó mấy đài số đó cái tiêu gì nữa là con số nòng cốt họ sống để mà họ sống với thật sự cái tâm của họ không phải vậy con số định thôi người bắc á họ không tin thôi họ tin họ còn tin tánh hơn người nam nữa họ họ tu còn giỏi hơn nữa chịu khổ mà họ chịu họ chịu quy hàng rồi thì họ Nam đi là làm chơi mà thì cái niềm tin với lại cái sắc đá kiên trì nó không phải mình nhờ người bắt sách đá như vậy á mình nên chấm được giặt tàu năm sáu nghìn năm Hợp dân miền Nam là, là xong rồi Nước Việt đâu giữ nổi Đấy. Ừ. À, bánh nè cho ăn sinh hoạt tự nhiên đi giờ đây là, mình là con của cha chứ con thượng đế đồng hòa đồng với nhau hết bánh anh này đặt đó xuống ừ, hay quá show á đặt bè đặt bè làm gia, gia, gia đình em là hồi đó rồi hai thế hệ là làm làm bánh mì ba tỷ sao anh để mà hầm vô là sao cái hông này là bên biết là củ cải đỏ củ cải đỏ đó củ cải đỏ ờ, lấy nước ra nó làm cái hay quá ha rồi dạ, ờ. có cái chất đấy rồi bên trong này nấm xay với lại ờ, spinach, spinach. Yeah. Dạ. Dạ, đó. có nhân nữa có nhân ba con lấy bát cái nha Thank you em sợ nhất là anh kiệt là cũng như là sau này á mấy cái mấy cái nước lớn như mình á nếu nó bông nguyên tử vô thì mình phải dời đi chỗ khác thì mình sống không được sau này có thể mình về Việt Nam nữa là ấy nữa. không có bông nguyên tử mà. Nó không có bông nguyên tử. Không có bông nguyên tử. này nè. Việt Nam tôi may mắn tôi được nghe là xuất hiện bất cực. Đây nó nói mà người ngoài tin đó tụi bay nhiều lắm cái trái ngàn nữa nè đấy thì đó là cái gì tôi nghĩ trong này liền chính ông cầu nguyện ờ, ông dựa vào cái, cái thiên cơ ông hiểu được cái, cái lý của trời đất cho nên rồi chính ông nguyện trước à, ở trên nói á là thượng đế có 12 đứa con 12 đứa con trai mà cái ông anh hai của ông á là đang làm vua ở một cái hành tinh của mấy thằng VFO á ừ? nhưng mà hiện giờ mình thì người trái đất thì mình dày đúng không mắt dày đúng không cũng cận còn anh hai của mình á ổng là người đầu đầu xám đó ông sinh ra ờ, cả mấy triệu năm trước tức là mỗi một cái hành tinh á thượng đế cho ờ, những nhiệm vụ lớn là một đứa con ờ, để đều thai hiện bây giờ á, con đang ngồi đây là của cái thời đại năm 2022 với cái giáp phàm nhưng mà ở ngoài cõi kia hiện giờ mấy chư vị nói á, là cũng có một cái chiếc thân của thiên tướng kiệt làm việc ở bên những cái hành tinh kia có thể mang uh, mang cái hình thù khác đó. cái tướng người bự hơn hay là khác nữa chứ không phải là kiệt là một người rất là nhiều người rất là nhiều nơi luôn thì cái ông ông anh của mình là vậy á con người của mình cũng vậy mình hôm nay anh nè anh uh, muốn thành phật lẹ anh đầu thai vô cái trái đất này nửa sướng nửa khổ là hiện giờ đang đang đây nhưng mà mang thân người mình quên thì hôm nay có người nhắc nhưng anh mà không có muốn thành Phật anh đầu thai những cái thành tinh của tụi Ellen nó dễ bơ á là nó sống tới bảy tám trăm tuổi rồi nó không có bệnh mà nó ăn ít nữa tướng anh bảo đảm ăn là phải ba tô phở đúng không coi là tướng bự quá ừ, người bên kia chỉ cần một muỗng thôi là nó thể no một tháng rồi một viên kẹo hay gì thôi chắc em tới đó em chết thì nó mới đi nó mới đi ngày đi đêm cái đầu nó làm việc ờ, nó không cần ngủ mình ngủ 8 tiếng mình đi vệ sinh hết 2 tiếng là 10 rồi mình uống thuốc mình chạy bộ một ngày mình làm tùm lum la cuối cùng cái sức lao động của mình nó so người thành tinh không bằng một phần trăm trong một ngày làm việc của họ thì cho nên cái đời sống họ sướng khi họ đời sống họ quá sướng họ sống tuổi thọ quá lâu họ không có biết tu họ không biết khổ ăn cũng là cái khổ đi nhà sinh cũng là cái cực khổ bệnh gọi mới hành si ăn uh, không có đúng đồ bị đau bụng vô, vô nhà thương cũng là cái khổ uống thuốc nhiều đi bác sĩ ngồi chờ đợi cũng cái khổ cái gì cũng là khổ hết trái đất này mà chỉ có cái sướng nhất mà con người lại quên không chịu làm chỉ cần ngồi thiền với a di đà phật là tất cả bệnh tật về những cái ham muốn à, không có tại vì mình không niệm phật thì mình ngồi mình tưởng tượng món này tưởng tượng đi chỗ kia tưởng tượng chỗ vui nọ thì mình mới sanh ra bệnh còn mình ngồi mình lên núi thiên long sơn hay mình đi uh, niệm phật mình không dám nói là đi chùa thời nay nha chùa thời nay dông nhiều thì có phải là mình bớt đóng bệnh không bảo đảm luôn bớt bệnh bớt bệnh thì sống dai sống dai thì cái cơ hội mỗi ngày mình còn nhìn thấy mặt trời mọc á là một ngày cơ hội để mình được về thiên đàng ờ cái này ngon quá vậy đâu vậy dạ của, ờ, nhật phương vương đâu vậy chưa tối ờ nhà phương đưa lên đây trước hả hay quá ta mấy chục triệu người coi mà toàn là đồ dởm thiệt cái này lên video là quá đã cái này mấy ông mỗi cái clip lên lưu truyền tới mấy mấy nghìn năm mà chưa có professional không phải mình kẹo nhưng mà mình cũng biết làm sao hả không tự gì á đại khái nó có hình có tiếng là mình ok này hồi nó rớt không được rồi. cái này nó nó